cái nghề của em kinh doanh á, là có đầy đủ tất cả mọi thứ nhà lầu xe hơi và tiền bạc và vàng fbc em đều có hết đại gia kinh doanh bất động sản trời ơi cái đó là thường thôi anh thường hả dạ em với tiền vàng bạc đúng không dạ dạ đúng rồi chị anh kết em rồi cơ mà em kết anh không em cứ vâng lời là anh dắt em về làm dâu của má anh liền mình cưới nhau luôn mai cưới em về hay là em thích bây giờ bây giờ thì à, nhà trai nhà gái đã có mặt trên sân khấu rồi chúng ta chỉ cách nhau có một bờ rào thôi ha cách nhau cái dậu mồng tới xanh rờn mình nói lớn lên cho bên kia nghe luôn nha em xin chào anh quyền linh chào em dạ em chào chị hồng vân chào cưng dạ em tên là lê văn hòa ở quận 8 à quận 8 hòa làm gì dạ em là à, kinh doanh và tài xế hòa nhiêu tuổi rồi dạ em năm nay 26 tuổi kinh doanh để gì hòa nói rồi cụ thể cho đàn gái biết đi cái nghề của em kinh doanh á là có đầy đủ tất cả mọi thứ nhà lầu xe hơi và tiền bạc và vàng fpc em đều có hết đại gia kinh doanh bất động sản trời ơi cái đó là thường thôi anh thường hả dạ Lúc, em với tiền vàng bạc đúng không dạ dạ đúng rồi chị à cái gì cũng có chứ là hàng mã ha dạ rồi bây Mời giờ nhà gái. À, nhà gái mình giới thiệu cưng con chào cô Hùng vân em chào chú nguyên linh em chào bạn nam bên kia Ờ, con tên là Ngô Thị Tuyết Trinh à, Năm nay con 25 tuổi à, Quê con ở Bình Định Hiện tại thì con đang là chuyên viên tư vấn bảo hiểm à, Con sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Dạ con sống ở uh, quận mấy? Dạ con sống ở Thủ Đức Còn con làm thì ở quận 1 ừ. Trời đất ơi nhỏ này sao nó nhiều cái nó đồng điệu với tôi ghê á Nó họ ngô luôn nè Nó ừ. sống ở Thủ Đức luôn nè nay nó mặc đồ đen giống tôi nè <laughs> dạ. à, làm quận nhất với quận tám Hòa nó cũng gần ha Hòa ha dạ đúng à, Hòa có ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu cho đàn gái biết đi dạ ưu điểm của em là vui vẻ em ừ. nhiệt tình em uh, năng động và được cái là em cũng hơi siêng sáng dậy sớm như con gà em cài như một con trâu và em thức khuya như một con cún trời <laughs> chắc cũng thích nghệ thuật lắm nè đúng không à dạ đúng rồi <laughs> rồi giờ mình nói về mình đi cưng con là người vui vẻ hòa đồng dễ thông cảm với người khác nhược điểm thì con ờ, hơi khó tính cũng hơi kỹ tính nhiều lúc cũng nóng tính nữa hiểu hả khó tính kỹ tính là nóng tính nữa à. trời đất ơi sao nhiều vậy thì kệ người ta thấy mệt chịu á. chịu chịu thôi chịu, giờ chịu ta phải nói rồi. hết ra cho bên đó biết được những cái gì của người ta có bên đàn gái tôi á bắt đầu từ bây giờ đổ đi á là tôi phải hơi khó tính hơi chảnh chệ chút xíu chào cưng dạ chào chị hồng dân tại vì cái tỷ lệ mà nam nữ bây giờ càng ngày là nam nhiều hơn nữ cho nên tôi rất là khó à, luôn tôi nói trước cho ông biết nữ quan trọng lắm đúng không chính xác ừ, là cái này vậy. công nhận đúng ừ mà hôm nay tôi không có thích cái đầu đó nha <laughs> dạ. cái đầu đó thấy trẻ hơn tôi tới 8 tuổi là tôi mới thích lâu lâu thay đổi cho nó lạ mà <laughs> nhiều tại nhiều người bà mối biết không nhiều người nói là ông mai là bị hói bữa nay tôi xả tóc cho coi có hói hay không biết trời ơi anh dễ thương lắm luôn ờ, ờ, xả tóc thề luôn ơi xả tóc thề luôn á oh, bây giờ mới biết là anh linh không có hói làm gì hói ừ. đâu ra hơi hơi thôi à, nói cho bà mối ông dân biết là nhược điểm của mình là gì có giống bên bằng nữ không nào hòa dạ nhược điểm em hơi khác khác hả dạ nhược điểm là gì <laughs> em hơi bị <laughs> dễ tin người và hơi mềm lòng vậy là dễ tính đúng không ừ. dạ. dễ tính dễ tin dễ mềm Chà, ừ. bên đây ta cũng ba cái ờ, ba cái tính đó bên đây cũng ba cái tính ừ. nhưng mà bù qua sức lại đâu sao đâu đúng rồi coi như hỗ trợ lẫn nhau ha tình trường sao rồi Dạ em trải qua hai mối tình Mối tình dài nhất là được bao nhiêu lâu? Hình như mối tình dài nhất của em là một năm Còn mối tình thứ nhì là bao lâu thì chia tay nè? Dạ 8 tháng Lý do tại sao vậy? Em tập trung toàn bộ tâm trí em vô sự nghiệp hết ừ. Em không có quan tâm Bạn chủ động chia tay em? Dạ đúng rồi cái dòng luẩn quẩn nó là như vậy thôi nhưng mà giờ tới mối tình thứ ba thì sao nếu được thì sao nè sự nghiệp em cũng ổn à ừ. và mọi thứ em cũng có sẵn đủ khả năng có thể lo cho được bạn nữ những gì bạn muốn dồn hết đúng ừ. không ừ. rút dạ, kinh nghiệm rồi. từ hai cái mối tình trước để dồn hết vô cái ờ, mối tình thứ ba ráng nghe hòa nha dạ. hôm qua coi đàn gái con sao chứ sao lúc này thấy thương đàn ông quá đây đàn gái tôi đây chờ dạ, chứ trời cưng quá đó à. nè cặp đôi này Trắng tươi mặc đồ đôi luôn nè à, trời ơi dễ thương quá được rồi thẩm vấn đàn gái chút xíu đường tình duyên nè con uh, trải qua hai mối tình chính hai mối hả dạ mối dài nhất nhiêu được hơn 4 năm còn mối ngắn nhất là nhiêu Mối gắng nhất thì là tìm hiểu thôi chứ cũng chưa có tính là quen à. nhau nữa Thôi vậy đó không phải mối rồi <laughs> dạ. Thôi rồi 4 năm sao chia tay Bạn đó bạn ra nước ngoài để sống với lại lập nghiệp ừ. Dạ cho nên là tụi con cũng có yêu xa một thời gian nhưng mà về sau thì cảm thấy là không có tương lai ừ. Cho nên là cả hai quyết định dừng lại Mấy cái mối yêu đi nước ngoài hôm nay Covid xa hết trơn <laughs> Thế thương quá thôi giờ bỏ qua đi bây giờ à, mình à, tìm mối tình mới này ha còn à, không thích tính tình gì của người đàn ông con thì con không thích bạn nam uh, gia trưởng còn về ngoại hình thì con không thích hói không hói luôn tóc ừ, cũng cỡ chú linh đó nếu hói vuốt xuống <laughs> vuốt vậy là không hói không được dạ. rồi con uh, không thích uh, bạn nam uh, theo đạo có đạo không dạ không dạ đạo ba mẹ ừ được thôi là thời cha kính mẹ à? đúng rồi cao hơn con <laughs> Hả? À, cao hơn rồi, con chiều cao con cao bao nhiêu dạ con cao khoảng 65 67 gì á bên đó cao bao nhiêu con ơi dạ cao một m sáu mươi bảy à. ok để chắc bằng nhau không sao đâu dạ. con đi dép xẹp cũng được cô đứng chú linh cũng đi dép xẹp nè xin lỗi mấy người <laughs> đúng không tôi, tôi đi dép cũng xẹp thấp luôn nha <laughs> bây giờ con muốn uh, người yêu lý tưởng của con uh, như thế nào nào diễn tả có giống bên đây không chỉ cần <laughs> da trắng quá ngon trắng tươi <laughs> mỏng mỉm xéo được à cũng có người kế bên còn mỏng mỉm hơn nữa <laughs> gì nữa dạ nếu mà chỉ cần chỉ cần dễ thương như how you want là được cô thấy là con cũng ờ, ok đó được, cái chuyện đây ta thích nó mình Ừ. người ta thích mình ta đòi hỏi mình đó là cái ước mơ của người ta còn cái chuyện mà mình có đồng ý người ta hay không đó là chuyện của mình dạ. con hiểu không đó cho nên mình phải chảnh lên con đừng ừ. lo yeah. Dạ. Dạ. rồi rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi cho hai bên gặp mặt đi ừ đàn gái đi với ai nè À, dạ hôm nay con đến với lại à, ba mẹ em trai một vài người bạn đại gia đình luôn <laughs> dạ đi đâu wow. lắm cô thưa à, ban tổ chức thưa NC Hồng Vân, NC à, Quyền Linh. Dạ, dạ anh tôi là bố của cháu ờ, Trinh thấy bạn trai ra thì cũng cũng được nhưng mà đều cái là hơi do con tí cũng hòa đồng chứ cũng không có cái gì thì làm bố thì mình cũng không có chê cái gì nhưng mà đã là quyết định của con là để cho con nó tự quyết rồi cảm ơn nhà gái thì hết nhà trai đi với ai nè dạ em đi với ông anh của em ạ à. Dạ em chào ờ, anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cùng ờ, quý vị khán giả. Cho em chào gia đình nhà gái. Hôm nay em đi với cái ý nghĩa chương trình này là mong ủng hộ cho em trai à, tìm được một cái mối kết duyên còn cái quyền lựa chọn sau này thì cái duyên số thì phụ thuộc vào hai bạn dạ yeah. rồi cảm ơn người trai nhà gái bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi mở rào mình nhận trước đi con rồi mình đưa anh em cứ ngồi đó anh có món quà tặng em dạ anh cảm ơn anh rồi mở ra luôn con mở ra luôn mình em phải phai đau ngay lập tức em mở anh cầm vậy mở ra thấy nhà lầu xe hơi không mệt những tặng vàng mã nha cái này là đồ để chụp tai nghe hay dạ. lỗ tai của em ờ. dạ quà dạ đồ thiệt không dạ đồ thiệt tưởng tối mới làm chứ này anh tối anh cũng dán kiếm anh lựa lắm luôn trời ơi hình con mèo á dạ. thấy cưng không anh chơi quyên tông lận rồi một dạ, cái là cái bóp vậy tao không làm giấy ơi, cho có nón có bóp nữa nè cái này em thấy là trước xíu nha. dạ rồi. rồi nhưng mà ý nghĩa sao con ờ, lựa màu hồng vậy tại vì muốn bạn nữ lúc nào cũng màu hồng có cuộc sống màu hồng ừ. và hai là đối với em bạn nữ như một nàng công chúa à tức là con sẽ coi bạn như một nàng công chúa của con đúng không dạ, công chúa là sướng lắm á nha con dạ. đó một tương lai hứa hẹn rồi con tặng đi cái này là em mua từ lúc ờ, em bắt đầu đăng ký tham gia chương trình nên là em chăm tới giờ để được tặng anh <laughs> cảm ơn em dạ anh mở ra đọc nhé em nó cũng không có gì đâu anh mở ra anh cứ xem thử giọng anh không được hay anh đọc không biết có truyền cảm không dạ. chào anh em rất vui vì hôm nay được gặp anh thật sự em cũng không biết phải viết gì vì những gì em cần nói em nghĩ mình đã nói trên chương trình rồi Em mong anh luôn hạnh phúc và những ngày sắp tới là hạnh phúc cùng em <laughs> Mà sao con lại tặng sen đá? Dạ, tại vì là con đọc được cái ý nghĩa của sen đá khi mà mang nó làm quà tặng á Thì nó thể hiện cho một tình cảm vĩnh cửu À Dạ Anh thấy em sao? Trời em chết tim em rồi <laughs> Như anh tưởng tượng em cảm ơn anh <laughs> cũng dẻo miệng ghê như anh tưởng tượng ông gặp người nào ông tưởng tượng dạ em tưởng tượng trong mơ à <laughs> như giả sử ờ, em đi làm về rồi có những việc ở trên chỗ làm mà khiến em gọi là bực tức á khi em về em kể với anh á thì anh có muốn nghe không những lúc mà em bực tức á em có chết trong người thì em cứ hét lên xong rồi anh sẽ kể chuyện cười cho em nghe <laughs> dạ. lúc mà hét kể chuyện được rồi đi rồi biết không em có thể em quýnh cái anh cũng được rồi anh anh được cái làm bảo bố cho em quýnh dữ vậy ta em cảm ơn anh tại vì đối với anh em là duy nhất ừ, em là duy nhất nếu mà quen mình khoảng cỡ bao lâu mình tiến tới không dưng để em với anh tìm hiểu nếu mà thực sự ờ, em cảm thấy tính tình của hai đứa mình phù hợp thì ờ, em không quan trọng thời gian anh à, em có ngại làm dâu không Dạ, em không ngại làm dâu nhưng mà, kiểu, em cũng hơi vụng á, cho nên là em em chỉ sợ là ba mẹ không thích <laughs> thôi. không ba mẹ anh dễ lắm. Nếu mà em ngại làm dâu em sợ thì anh có nhà riêng. Khi mà tình cảm đủ lớn á, những gì em muốn thì anh sẽ cố gắng anh làm điều đó. <laughs> Tại vì được cái anh nói thì anh phải làm được. Nếu làm không được, anh không đáng bị đàn ông. Hay quá. Là anh làm không được, anh sẽ không nói đúng không? Dạ. Nói là sẽ phải làm. Làm được tất cả mọi thứ luôn. Dạ. Bước tới nắm tay cô gái để mình trao nhau cảm xúc đầu tiên ha xong rồi hát tặng cô gái đó bài hát nào đó ngọt anh ngào vô tay em tại vì tay hơi lạnh anh gung quá ủa sao tay lúc nào ống chưa trời tay ai mắm gì anh thích hồi nãy giờ thấy cái gì anh cũng thích hết không tại vì anh thích em thiệt cảm ơn anh anh có một bài hát mà anh cũng chuẩn bị kỹ lắm rồi mà tới đây anh hơi quên lời xíu mong em thông cảm mà chịu khó lắng nghe dạ anh kết em rồi cơ mà em kết anh không em cứ vâng lời là anh dắt em về làm dâu của má anh liền mình cưới nhau luôn mai cưới em về hay là em thích bây giờ nguyên một cái phim trường không ai xúc mồ hôi có mình nó xúc à mồ hôi xúc tại vì em cũng không có thằng bé đứng mồ hôi một kia nhễ nhại đây người ta không có giọt luôn mà quá tại vì gặp bạn nữ em tan chảy <laughs> bây giờ ngồi ghế đi chúng ta làm thủ tục các bạn bây giờ ta lắng lòng mình lại thật sự nếu đây là một nửa mảnh ghép của mình mình trao cho họ một cơ hội để tiến xa hơn nữa Chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút Chuẩn bị Sau 3 tiếng đếm 1 2 3 Hết thời gian Ủa Rồi Yeah Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau nắm tay nhau nào Rồi bây giờ xin phép ba mẹ cho tụi con hẹn hò với nhau tìm hiểu nhau và hứa gia đình cái gì đi dạ xin phép ba mẹ mình kêu trước ba mẹ luôn à, cho tụi con hẹn, được hẹn hò với nhau để con chăm sóc với em ấy con chăm sóc cho em với với em là gì chăm sóc cho em nói giờ nó quýu quá trời rồi nó quýu thiệt cái này là nó quýu thiệt sự mồ hôi nó quá trời một cái phim trường nó lạnh cong như vậy nè mặc đồ áo lạnh hết trơn trời mình ơn ông à mồ hôi nhễ nhại vậy đó à. dạ đây là tiếng sét của con thì đó thì bởi vậy mới nói là nó rung thiệt nó nó tan chảy thiệt em nghe thử anh đập lắm luôn em <laughs> rồi bây giờ nè con phải xin phép uh, cho hôn bạn gái hai bác cho con hôn bạn gái anh, anh hôn bạn gái nha <laughs> dạ hy vọng rằng chúng ta sẽ tiến xa hơn nữa